biết có model là RTS 338 NFS NFTS thì đây là cái nội thất bên trong của biết đây thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất bên ngoài của bếp xong rồi tôi sẽ test tất cả những tính năng của bếp cho các bạn được xem đây là cái ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì phía bên dưới bếp nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để phòng chống đi cái trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong nó sẽ cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi rất là an toàn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 thì biết nó sẽ tự động khóa ra lại thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đáy nồi chúng ta là nó phải đạt mức trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ga thì nếu như mà các bạn muốn thử sử dụng tính năng này tại nhà thì các bạn nên lựa chọn những cái loại nồi mà nó có đáy dày các bạn không có nên sử dụng không nên sử dụng những loại nồi mà nó có đáy mỏng vì là những loại nồi đáy mỏng á nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi ngang qua thì nó sẽ làm nguội đáy nồi đi thì cái nhiệt độ chỉ có thể dao động ở cái mức từ 200 200 cho đến đến rưỡi thôi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 thì với cục nguồn 3V này các bạn có thể ghim vào và sử dụng trực tiếp mà không cần đến pin đây các bạn sẽ ghim nó vào ổ điện như thế này và ghim vào đầu chờ đây tôi sẵn không đây có mỗi đầu chờ đây đây để đi ra bên ngoài biết hoạt động bình thường đây thì các bạn có thể ghim ổ điện đây mà ghi ghim nguồn vào đầu chờ để mà sử dụng trực tiếp luôn mà không cần đến pin cả hai bếp đều đã giảm nhỏ còn gửi lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao mình bếp bên cháo của tôi đây là 230 đậm bếp phải của tôi là 320 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà cái que cảm biến á nó tiếp xúc với cái đáy nồi thì nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ nó khác nhau đây bếp bên trái đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi bếp bên phải đã khóa ra rồi đây đây cả hai bếp đều khóa ra sau tính năng nước cạn nồi công tắc của tôi cũng ở bình thường thì ở đây á các bạn sẽ có đây là có tính năng rang xào đồ khô đây ấn vào giữ khoảng từ 3 cho đến 5 giây thôi khi đèn sáng đỏ hiện lên như thế này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 khi mà các bạn sử dụng mâm và vỉ này để nướng thì các bạn nên cho ít cái lượng nước vào bên trong mâm hứng phía dưới để trong quá trình các bạn nướng cái hơi nước sẽ bốc lên thì thực phẩm chúng ta nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn thì với cái con bếp này á, thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ đặt tặng kèm cho các bạn một cặp pin đi kèm với bếp đây đây là một cặp pin sẽ tôi tặng cho các bạn đây đây là cặp pin để các bạn có thể dự phòng sử dụng trong những cái trường hợp nhà các bạn bị cúp điện hoặc là mất điện đó, thì lúc đó các bạn không thể nào sử dụng phục cùng bảo này được thì lúc đó các bạn sẽ lấy cặp pin này ra để mà cho vào sử dụng đây cặp pin để dự phòng bên cửa hàng chúng tôi tặng kèm cho các bạn khi mà mua cái pin này thì đối với dòng Nhật này nó sẽ có rất là nhiều ưu điểm vượt trội hơn với Việt Nam chúng ta thứ nhất đây là biết được xuất xứ từ Nhật sử dụng nó sẽ rất là bền và thứ hai nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì theo khảo sát thực tế nhiều khách hàng đã sử dụng cho biết á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 nhưng các bạn đã quên ờ, khóa bình ga lại thì khi mà ngọn lửa tắt khoảng từ 5 cho đến 7 giây thì các bạn cảm biến đó nó sẽ nhận được cái tín hiệu thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại thứ nhất là tiết kiệm lượng ga cho các bạn và thứ hai là phòng chống cái trường hợp đó là ga các bạn sẽ bị rò rỉ xảy ra cháy nổ nó cực kỳ là an toàn ở đây chúng ta sẽ có đây nắp che đầu chia lửa bằng cái nóc thì với loại nắp che này các bạn có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị mục